anh tổng ăn khoái coi này lắm á bây giờ nếu mà em em <laughs> anh không ngại tức là bây giờ gì nè nếu mà bạn em thuộc bài bướm sinh á thì trong vòng chưa được nửa bài là con bướm nó ra xuất hiện rồi bài gì anh con bướm sinh á bướm sinh á hay là tại vì em, em muốn bài nào thì em hát thoải mái đi anh không có nghĩ gì đó nhưng mà anh cảm nhận được cái khuôn nhạc bướm đi anh thích bướm kìa con bướm vạ con bướm vạ xòe đôi cánh xòe đôi, đôi cánh bướm bay ba vòng bướm bướm bay ba vòng không biết tiếp tục lại ai tiếp tục đi một bông hồng cho em và một bông hồng đổi đổi cho những ai cho những ai đang còn mẹ đang còn mẹ để thời gian lớn lên đôi mắt hiền mẹ anh làm này thứ nhất là có nhạc thứ hai là ngẫu hứng là anh làm rất là nhanh ừ. có gì nếu mà làm bị chập chừng là bị tâm lý là anh làm chậm lắm nhờ chiếc sáng tác của em nó làm nhanh lắm đó bông hồng đẹp quá đó. kìa bông hồng nụ đang hoàng trai tôi đang đợi nha nhanh gọn lẹ mời nhà trai mời em trai giới thiệu về mình à, lời nói đầu tiên em xin uh, gửi lời chào đến anh Quyền Linh <laughs> và chị Hồng Văn và bạn gái bên kia của Phúc Rèm và các toàn bộ khán giả một lời chào chân thương và chào trọng nhất <laughs> Em tên là gì? Dạ em tên là Trần Hoàng Đại Quốc Thuận <clears throat> Là Quên. sao? Tên Trần là họ Trần Hoàng là hoàng đế Đại là nước lớn Nói chung là tên em là Trần Thuận là một người vua nước lớn ở họ Trần <laughs> Trời ơi Trời ơi vậy luôn <laughs> Tên quá trời nổi luôn rồi Em làm gì? À, cuộc sống của em thì uh, buôn bán bằng nghề tạo hình bong bóng nghệ thuật cho các em nhỏ ở các vùng quê và các tỉnh lân cận trang trí các sự kiện và đám tiệc ừ. cưới hỏi event mà tất cả cái vấn đề liên quan tới bóng bóng dành cho những sự kiện lớn không mà anh thích cái này lắm nè thuận nhiêu dạ. tuổi Mấy rồi thuận nhỏ anh con anh cũng thích nữa thuận dạ ơi. năm nay em 38 tuổi chị Hồng Giang ơi ờ thuận 38 rồi rồi bây giờ tới uh, gia đình mình đó mình giới thiệu nào cưng dạ em chào chị hồng vân à, chào anh quyền linh chào bạn nam bên kia chào dạ em. chào quý vị khán giả và cùng các bạn xem chương trình dạ em là đào thị hảo năm nay là 38 tuổi Dạ quê ở An Giang hiện giờ sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À em làm nghề gì? Dạ em làm uh, kế toán chị. À em dạ. làm ngành kế toán dạ. hả? Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi, cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Điểm mạnh của em là à, năng động, à, vui vẻ, hòa đồng, à, thích học hỏi. Còn điểm yếu thì hơi nóng tánh nhưng mà mau quên cái thứ hai nữa là có cái tính hơi cầu toàn tức là mình làm cái gì rồi khi mình đã nhận rồi thì mình phải làm cho nó xong ờ. và cho nó dứt khoát có tật xấu gì không em cái tật xấu là, là có ví dụ như trong tuần thì mình làm việc rất là năng động và nói chung tận dụng hết thời gian nhưng mà khi tới chủ nhật là dường như là thích ngủ đúng rồi ta làm nguyên <laughs> tuần ờ, của chủ nhật nguyên tuần ngủ chủ bình thường mà là ngủ là ngủ thôi đó dạ, mai mốt là chắc ờ, sau cái bữa nay là em không ngủ chủ nhật được rồi tại dạ. phải dành cho người mình yêu để đi chơi chứ đúng không dạ rồi mời nhà trai em có thể nói về ưu điểm khuyết điểm của mình à, ưu điểm của em thì uh, em biết nấu ăn giặt giũ nói chung là rất là nhiều công việc khi bước ra thị trường rất là cứng rắn giữa đám đông và làm mọi thứ là không ngại khó ngại khổ ừ. và làm có thổi mọi việc gì ờ, khi người ta cần đến mình thì mình sẽ giúp còn à, điểm yếu ở đây điểm yếu mà khó khăn nhất của thuận là thứ nhất là đi xe lớn không được xe đò không được á xe đò không được và cái yếu điểm thứ hai của thuận đây là sửa không được tức là mười Thận năm nay đã 38 tuổi, 15 năm qua Thận chỉ mặc quần sọt đi các nơi đây đó Ví dụ từ từ An Giang lên Sài Gòn hay là đi các tỉnh lân cận kể ra dùng ra dùng ngoài vẫn vậy thận với mặc quần sọt như ờ, thường ngày vậy đó cũng nói bình thường thôi mà không tại vì mình muốn nói sự thật cho bạn bạn nữ biết là như thế thế đó quan Ủa, trọng thử. dạ Tức là sao là em không mặc quần dài được hay gì hay là em chỉ thích mặc quần sọt em chào chị chào cưng tức là khi um, con người mặc quần sọt thì uh, thay bị, bị đánh giá của uh, rất là nhiều người nói là em giống 3D nhưng mà tại em vì uh, em muốn mặc quần sọt chứ thứ hai là thấy con người em cứng rắn và mạnh mẽ em làm bất cứ gì theo cái khả năng của mình à, với trường hợp thứ hai cho em hỏi chị hồng văn là thay vì em để móng tay như vậy nè để nói trước mình là bạn nữ có chấp nhận được điều đó hay không tại vì móng tay này nó có liên quan với vấn đề là về cái nghề của nghề thận của là em. làm bong bóng rồi còn có điểm gì cần nói nữa không à, điểm cần nói ở đây là thận nói thẳng là thận đã đi ờ, dị và đang nuôi con nhỏ hiện đang 9 tuổi đi dị được 4 năm ồ vậy hả à con theo cha hả con theo cha cái việc mà em nuôi con vậy có có gặp khó khăn gì nhiều không à, lúc đầu thì cũng gặp khó khăn nhưng mà, mà em cố gắng thì cuối cùng ước mơ giờ em đã nuôi được bé như bình thường à. tức là ờ. mình có cái cách mà cố gắng và cố gắng ừ. tiếp thu và học hỏi rồi ra mới nuôi được bé như vậy rồi có nghĩa là một một một lần đổ vỡ rồi ha dạ. rồi muốn hỏi bên đây còn mình thì sao cưng dạ em cũng là một lần đổ vỡ nói chung là cũng do hai bên cũng lo kiếm tiền quá nhưng trong lúc hoàn cảnh đó mình cũng ít quan tâm em nuôi con cho tới 6 tuổi thì à, ảnh à, ấy cơ hội nó mình buôn bán với mình đi làm lu bu quá để anh chăm sóc cho với mình đi đây đi đó thì à, không có chăm sóc con tiện bằng ảnh rồi mình cũng nhiều lần đấu tranh á chị Hồng Vân và giờ con là đang ở với ba, ba đúng không dạ. ừ. bao nhiêu lâu rồi em chưa gặp con dạ ừ, từ lúc anh bắt đi là tới giờ là à, nói chuyện điện thoại thì được một hai lần xong rồi anh không cho biết luôn là em không gặp được con dạ. luôn là mấy năm rồi từ lúc ly hôn tới giờ luôn là 8 năm 8 em... năm rồi dạ. không gặp được con luôn dạ thôi chuyện buồn nên cho qua đi rồi từ từ mình à. giải quyết à, nước chảy về à, cội thôi mà có thể mọi người có một cái lý do riêng mà mình cũng chưa biết được vấn đề còn lại là bây giờ mình à, cái gì quá khứ cho nó qua à, chúng ta đang đi tìm những cái điều mới và hy vọng rằng mình sẽ chinh phục những điều mới đó để mình được hạnh phúc chị muốn hỏi thuận á một câu là thuận ờ, mong mỏi cái cái cái người à, phụ nữ sắp tới của mình á sẽ cần những cái điểm gì những cái đức tính gì tức là cái điểm mà thuận ờ, cần người bạn gái sắp tới là biết uh, quan tâm và chia sẻ uh những khó khăn trong cuộc sống thông cảm cho nhau những quá khứ đau buồn thì bỏ qua hết đi quan trọng là những ngày sắp tới sẽ làm những gì Đúng rồi. sau những ngày sắp tới nhưng mà thận ờ, khẳng định một câu rằng nếu được đến với thận thận sẽ lo cho bạn đó từ ấm no đến hạnh phúc rồi còn em sao em mong mỏi cái người ờ, bạn đời của mình sau này như thế nào dạ em mong mỏi là người đó phải là trung thực với lại là chia sẻ không có được gia trưởng phải về ăn chung cái bữa cơm với gia đình ừ. chứ không có được đi hoài ừ. đó ý em vậy em đi với ai dạ em đi chung với chị với hai hai vợ chồng của cháu rồi đại diện nhà gái Hôm nay mình tới đây á, là mình thấy hai bạn rất là xứng đôi vừa lứa à, Mới á, mà mình thấy hai người có một cái những cái mà tương đồng với nhau Chị nghĩ là hai em á, là có thể là tìm hiểu tiếp được Chị rồi. mong muốn vậy đúng không? Đúng rồi <laughs> thuận đi với ai thuận dạ em đi với anh anh ruột của em là anh đại lâm à. à xin chào anh quyền linh và chị hồng vân và tất cả mọi người ở đây rồi chào anh thuận là em mốt của đại lâm nhưng mà cuộc sống cho tới thì cũng như là thuận là một cái anh chàng bán bong bóng và cũng mong mỏi một cái uh, gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình và thật sự là ba má của đại lâm và thuận 69 70 tuổi rồi chưa ai dễ như ba má đại lâm chưa bao giờ biết ai làm giàu bao giờ à, còn bản thân đại lâm là trước đây là vận động viên chuyên nghiệp à, đá cho an giang công an thành phố Hồ Chí Minh, một lớn là Bình Đức, Bình Dương. Còn Trần Thật là bộ đội phóng viên và cũng là nghệ nhân bong bóng thổi bóng mũi đầu tiên của Việt Nam. Đại Lâm rất muốn bạn đặt đây và Thần sẽ có thể em hiểu thêm được cái gì đó cho tụi tụi em sắp tới như thế nào. Tại vì uh, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và bản thân tôi 49 tuổi năm 72 tôi vẫn chưa vợ tại vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo quá tôi không giúp được cho em mốt tôi và tất cả gia đình cho nên tôi tới giờ vẫn không lấy vợ tôi hy sinh vì cuộc đời tôi và ba má tôi và mẹ em tôi à, cảm ơn anh tạm biệt em tí rồi như vậy là chúng ta cũng đã có một chút xíu ờ, cảm xúc từ anh ờ, của em ha thuận nga dạ, dạ. À, hy vọng rằng sau em anh lên mà thành công đó thì ờ, anh cũng có thể lên ngồi đây được ha đúng rồi mình sẽ hỗ trợ anh có thể sao kiếm sao? Một, người sao hợp mời anh lâm lên rồi ok để tôi qua tôi coi nhà gái sao cái đang chào em gái chào dạ, anh nguyên lên à. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích cái người đó là không có trung thực đó, Ví dụ như mình đi đâu là mình phải báo và mình phải đi đúng ừ. Mà mình đi không biết mình làm xong mỗi buổi chiều là mình phải về với ăn cơm với gia đình À tức là đó. em muốn bữa cơm gia đình đúng dạ, không? Dạ đúng rồi Một cái ờ, mơ ước nó nhẹ nhàng thôi Dạ Mà đôi khi có những gia đình không có được điều đó Dạ Hy vọng ngày hôm nay thì ờ, em sẽ trò chuyện với Thuận để tìm ra cái mấu chốt nào đó có thể hợp với mình nha Dạ Không, bây giờ mở rào thôi mở rào bắt đầu đi thuận có quà tặng em thì đó là đơn giản nhưng mà đã cả tấm lòng của anh dành cho em dạ, dễ thương lắm trời dễ thương quá cũng có muốn quà gửi cho anh thuận mở ra đi coi lại gì thuận Rồi em nói cái ờ, ờ, ý nghĩa tại sao em tặng ờ, cái tượng kia Dạ à, Ý nghĩa của cái bức tượng đó là giống như là Nếu mà em với anh đến đây thì đã là một cái duyên Đó, nếu mà hai người cho nhau cơ hội đó để tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân Thì em cũng muốn là mình sống với nhau đến bạc đầu giống như cái bức tượng đó chứ không có nên thay đổi để lăng nhăng này nọ đi tìm người khác nữa sống tới già rồi hai bạn cảm nhận về nhau đi thì à, anh cảm nhận về em thì em rất là xinh rất là đẹp nhưng mà có một cái là anh sẽ được nói thẳng với nhau đây là yeah. Dạ. về vấn đề bữa cơm cho chiều gia đình tại vì thường thường ngày của ngày làm món bóng anh đúng bốn giờ rưỡi hoặc năm giờ chiều là giờ cao điểm để thu, thu nhập ngay giờ đó tại vì có những show show người ta đặc biệt ngay giờ đó thành ra có thể không có bữa cơm gia đình ngay giờ đó được nhưng mà có thể mấy ngày khác chống thì ngày nào có thể có thể ăn cơm nhà nguyên ngày vẫn được em thì à, nói chung là em rất là nghiêm khắc cả bản thân mình và trong gia đình những người thân luôn ví dụ như anh là ví dụ sau này là ông ông xã em đi hoặc là con em rất là nghiêm khắc em là kỷ luật lắm đó anh thấy vậy đó tại vì em là ờ, một coi mà em lo cho em út em từ nhỏ tới lớn và em cũng cưới hỏi hết luôn cho tụi nó và bản thân em là em cũng rất là nghiêm khắc với bản thân em à, về vấn đề đó thì anh ờ, ừ. giải thích cho em nghe là anh đã từng đi bộ đội và anh đã biết cách sống trong ừ. bộ đội như thế nào và nghiêm khắc như thế nào và bộ đội là đã... nghiêm khắc khác còn ở đây là mình thực tế nè ví dụ ờ, ờ. đi về con ơi con phải bỏ dép cho ngay nón con phải máng chỗ nào và cặp con để ngay chỗ nào con phải rửa tay trước khi vào ăn cơm ví dụ như vậy đi học về nước mặt phải thương người lớn trước rồi tới ăn cơm cũng phải mời em sợ em ngại chỗ đó thôi nào thì em nói thật chứ anh thì em cũng chịu đó chứ em là anh đảm bảo nếu mà anh đã chọn em thì không có ai qua nổi em khẳng định tự tin như vậy luôn à. <laughs> nói chung thì anh à, phải cố gắng à, lắng nghe những gì học à, hỏi những kinh nghiệm ngày sắp tới còn vậy thì anh cũng không biết nói sao nhưng mà anh sẽ cố gắng uh, chinh phục em trong ngày thời gian sắp tới rồi một tuần ví dụ như anh anh đi lên em một tuần được mấy lần anh ở an giang hay ở trên đây em cho địa chỉ khu vực cụ thể anh nhận show cho đây rất nhiều là nhiều nhưng mà tại vì do là anh uh, chưa biết bạn nữ nằm vị trí nào ví dụ như bạn nữ lỡ mà nằm khu vực an giang em ở xã nào khu vực nào em ở trên đây thôi đó em thì cũng sẽ số gấp cho cố gắng sắp xếp đến thăm em lấy nhau ở đâu ở bên nhà em hay ở bên nhà anh Đó. anh chưa nói nữa nè ừ. tôi chưa hỏi tới mà trả lời dứt khoát lẹ hết giờ ừ đúng rồi nó anh cứ mắt em hối không à đúng rồi đó lấy nhau ở đâu nơi nào thu nhập cao nơi đó anh sẽ sống đó anh cứ nói chung chung không mà sao xử lý tình huống được bây giờ em phải giới thiệu bây giờ em ở sài gòn ở với ai em ở một mình nhà của ai dạ em ở nhà thuê à nhà thuê hai đứa cùng thuê ở cũng được mà đó dạ. rồi nếu mà về an giang thì, thì ở đâu em, ở đâu thuận về an giang thì ở nhà em công việc thì em sẽ cố gắng sắp xếp lo an giang được khi em làm được cái toán còn cái chỉ cần chữ ký của em thôi ừ. là anh một chạy sâu bong bóng không kịp còn mặt sức đứa hai đứa mà có đồng tiền thu nhập rồi mình ờ, sống sổ và lo lo lắng những ngày hạnh phúc sắp tới đúng rồi đó thuận nói đúng đó em còn em muốn đi em du lịch an giang là rất là hợp lý bây giờ thôi giờ vậy em đứng lên biểu diễn cho cô ờ, gái coi cái để biết cái tay nghề của em thế nào cho cái nhạc đi sao hát bài Thảo Thảo đứng dạ. lên hát Thảo Dạ em xin gửi uh, anh Quyền Linh <laughs> chị Hồng Vân quý vị khán giả Em xin hát bài Lâu Đài Cát Rồi đêm dài nhớ người nước mắt ơi sao rơi hoài nhớ hoài giấc mơ xa xôi đến rồi đi rất nhanh hôm nào dưới bờ các ta trao bao câu thề sẽ muôn đời luôn bên nhau sao giờ đi chỉ mỗi em lâu đài các mơ hồ vẫn vâng, mơ tình yêu hàng phi lào này đứng trông theo con thương ai nhớ ai sẽ chẳng mãi xô bờ vẫn vâng, mơ tình yêu một mình ta mãi đứng bơ vơ vì ai đã đi rồi anh anh hay cái này nè bây giờ á em để cái cái cái cái bong bóng xuống dưới kia đi bây giờ là em kiếm bài nào hát thuận uh, biểu diễn là một cái gì ấy coi như là vợ hát chồng biểu diễn đúng rồi anh khoái coi này lắm á không bây giờ nếu mà em em à, <laughs> anh không ngại tức là bây giờ gì nè nếu mà bài em, thuộc bài con bướm sinh á thì trong vòng chưa được nửa bài là con bướm nó ra xuất hiện rồi bài gì anh con bướm sinh á con bướm sinh á hay là tại vì em em muốn bài nào thì em hát thoải mái đi anh không có nghĩ gì đó nhưng mà anh cảm nhận được cái khuôn nhạc bướm đi anh thích bướm <laughs> kìa con bướm vạ, con bướm vạ xòe đôi cánh xòe đôi, xòe đôi cánh bướm bướm bay ba vòng bướm bướm bay luôn ba vòng không biết tiếp tục lời ai tiếp tục đi một bông hồng cho em và một bông hồng đổi đổi cho những ai cho những ai đang còn mẹ đang còn mẹ để thời gian lớn lên đôi mắt hiền mẹ anh làm này thứ nhất là có nhạc thứ hai là ngẫu hứng là anh làm rất là nhanh ừ. có gì nếu mà anh làm bị chập chừng là bị tâm lý là anh làm chậm lắm nhờ chiếc xúc tác của em làm nhanh lắm đó bông hồng đẹp quá kìa bông hồng nụ đang hoàng đó bông hồng này bông bụp <laughs> thực chất á là cái bộ môn nghệ thuật này rất là hấp dẫn luôn nha em gái nếu mà làm cái nghề này á nó thật sự là dư sống luôn tại vì ờ, nói chung với thảo như nè đơn giản từ long an đảo về tới thành phố cà mau người ta chỉ đăng tin tìm facebook tìm chú hề và người trang trí tàu hình bóng thì người ta đã tan tên thuận vào đó rồi là là làm ra rất là nhiều thu nhập đó rồi bây giờ thuận nói một câu gì đó cho bạn gái nghe coi nói rất ruột rất lòng mình có sao nói vậy coi mình mà tiến hành bấm nút à, hôm nay đến với chương trình là một cái duyên à, và anh có cảm xúc đối với em nói chung là mình phải tạo nhau cho cơ hội để đến với nhau anh sẽ lo lắng và quan tâm với em cuộc sống sau này ấm no và hạnh phúc hay lắm rồi về vị trí ngồi à, thuận đã làm hết lòng rồi thuận đã à, cố gắng nỗ lực hết sức mình để chinh phục à, bạn gái còn vấn đề bạn gái có bấm nút hay không mới là điều quan trọng sau 3 tiếng đếm chúng ta cảm giác đây là người mà chúng ta có thể thích có thể cùng chúng ta đi suốt cuộc đời thì bấm đừng ngại ngùng bấm bất kỳ lúc nào nếu thích là bấm một hai ba rồi vô nào nắm cưng nè nắm tay của thuận anh nói là bắt đầu kể từ giờ phút này nắm tay chặt vô nha rồi, rồi. bây giờ ờ, đặt nửa ôm đầu tiên lên má của cổ đi đúng rồi hôm đây đi tại đây chín mươi đô rồi không còn sợ chín mươi đô nữa chưa à, nói chung như này thảo thì uh, cơ hội chỉ đến hai mình một lần thôi mình phải giữ là cái hạnh phúc nhất một uh, cơ hội chỉ lên bạn muốn hồi một lần một thôi khi mình giữ tấm hình đẹp để sau này mình nhớ lại lúc khi mà có con bé sau này nhớ lại hồi đó ba với mẹ đứng trên sân khấu này nè là hãnh diện cả ờ, phúc lắm á yeah tự ngại gì hết được đó phải giữ lên phúc đẹp ví dụ bây giờ anh em thoải mái đi chụp anh <laughs> quay phim làm dân anh lấy bức ảnh một cái bức ảnh đẹp cho anh <laughs> để tay lên để tay lên đừng ngại đừng ngại chứ đó để tay lên để sao mà em cũng anh khắc kỷ niệm đẹp lại dạ rồi ok hay quá hay đó thượng